Xã Ngọc Chiến có hơn 2.000 hecta trồng cây sơn tra, tập trung chủ yếu ở các bản lướt, nậm nghiệp, đông xuông, bản phầy. Trong đó bản nậm nghiệp nằm ở độ cao trung bình 2.200m, có diện tích trồng sơn tra lớn nhất, hơn 1.600 hecta cây. Nhiều cây cổ thụ tuổi đời 300 đến 500 năm, mùa hoa sơn tra, táo nghèo thường kéo dài từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 dương lịch, nhưng thời điểm đẹp và hoa nở rộ nhất là nửa đầu tháng 3 hoa sơn tra ở nậm nghiệp đẹp hơn các nơi khác vì đồng loạt bung nở, nhiều cây có thể trắng xóa như bông. Hoa có màu trắng nở theo chùm, gồm 3 đến 5 bông và như hoa mận, lê, nhưng nhị màu vàng và lâu tàn hơn. Đây là loài cây mộc mạc, chịu được sương gió mưa dầm, biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cường của người Mông nơi đây. Cái cây sơn tra này có từ lâu đời rồi, có khoảng 4 đời à, cho đến nay rồi mà trước kia cái cây sơn tra này thì nó rất ít nhưng mà cái à, cây sơn tra này sau này mới có cái hàng hóa trở thành cái hàng hóa thì à, nhà nước cái đầu tư về cái phát triển kinh tế thì bây giờ thì à, bà con nhân dân bản mình thì tuyên truyền để bà con nhân dân bản mình sẽ trồng thêm nhiều, nhiều vào trước thì nó ít nhưng mà bây giờ trồng ít nước bây giờ thì nó khoảng là 500 hát trong bản mình thì bây giờ bà con trong bản nó dựa vào cái cây sơn tra này định hướng thời gian tới thì bản mình sẽ phát triển nhiều hơn và làm cho tốt hơn nữa phải trồng thêm nhiều vào khoảng à, ba bốn trăm hát Gắn bó với người Mông từ nhiều đời nay, Sơn tra không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà mỗi mùa xuân hoa nở còn thu hút du khách đến check-in ngắm cảnh, những ngày này, du khách có thể đến Nậm Nghiệp ngắm hoa sơn tra, săn mây, chụp ảnh check-in, lưu lại những kỷ niệm ấn tượng khó quên khi bước chân đến nơi đây. Điểm độc đáo ở đây đó chính là mỗi khi mây mù bao phủ trên những cánh rừng hay ánh nắng ban mai của ngày mới lên tạo thành một bức tranh sơn thủy đa sắc màu cuốn hút du khách. Với sự hội tụ các lợi thế tiềm năng về khí hậu, thiên nhiên và những nét hoang sơ độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, bản nậm nghiệp mang nhiều nét đặc sắc nhất của du lịch Ngọc Chiến. Tôi là du khách đến từ Đà Nẵng. Tôi biết đến à, bản nậm nghiệp xã Ngọc Chiến qua một vài lời giới thiệu của bạn bè thì nói là nơi đây phong cảnh rất là đẹp và trong lành. Thì khi đến đây thật sự là mùa hoa nở. Đúng là tôi rất là may mắn khi mà đến đúng cái mùa hoa nở và phong cảnh ở đây thật là tuyệt vời à, phong cảnh ở đây rất là đẹp và cái mùa hoa từ tháng 2 đến tháng 4 sau khi về thì mình sẽ giới thiệu bạn bè đến ờ, bản nậm nghiệp nhiều hơn với lại cái phong cảnh và mùa hoa đẹp như thế này nở rộ khắp cả một đồi không có lý do gì mà không quay lại cả để ngắm cái phong cảnh này cả Hoa Sơn Cha mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên, bình dị như người thiếu nữ mông trên những nẻo đường dẻo cao Tây Bắc, từng bông nở trắng muốt khắp các cánh rừng, len lỏi đến từng ngôi nhà, tạo thành một bức tranh thơ mộng. Mùa hoa sơn tra nở rộ giữa tiết trời xuân, vừa tô điểm thêm sức sống cho mảnh đất vùng cao, vừa thu hút khách du lịch tìm đến để được ngắm tận mắt và check-in dưới rừng hoa. Trên cung đường ngắm hoa qua bản nậm nghiệp, du khách có thể chinh phục đỉnh Tà Trì Nhù, nhanh hơn với khoảng 10 km cả lên và xuống.